Chỉ với hai giòn mật ong, da đẹp từ A đến Z sau một đêm, không tin thì bạn thử là biết ngay. Bạn sẽ phải sửng sốt vì không nghĩ rằng mật ong lại có tác dụng làm đẹp thần kỳ đến vậy. Chẳng phải thứ gì quá cao siêu, bạn chỉ cần lấy ra một chút mật ong và thực hiện hàng loạt công thức dưới đây là đủ đẹp toàn diện rồi đấy. 1. Dưỡng môi Dù mùa hè hay mùa đông, đôi môi vẫn cần được chăm sóc cẩn thận. Cạn son tích tụ lâu ngày, cộng với những tác động xấu từ bụi bẩn môi trường, thời tiết sẽ khiến môi kém sắc, có nhiều lớp da chết gây ra bong chóc, khô nẻ và thâm sạm. Trước khi đi ngủ, bạn trà nhẹ môi bằng bàn chải vài lượt rồi thoa một chút mật ong lên, để nguyên khoảng 20 phút, cuối cùng rửa lại với nước, bạn sẽ thấy môi căng mọng, hồng hào lên luôn sau đó. 2. Trị mụn Cách 1. Trị mụn trứng cá, mụn bọc Mật ong có tính kháng khuẩn, chống viêm cao, giúp tiêu diệt các vi khuẩn gây mụn. Ngoài ra mật ong còn chứa enzyme làm sạch da và giữ cho lỗ chân lông thông thoáng, sạch sẽ.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 Mật ong giúp dưỡng ẩm cực tốt, nhưng nếu bạn cứ thế bôi lên thì sẽ có cảm giác nhờn dính. Chúng dễ bám vào quần áo, chưa kể là rất hút kiến. Do đó bạn cần kết hợp thêm với một số loại nguyên liệu bổ trợ đơn giản như thế này để thu được hỗn hợp xuất sắc nhất. Bạn có thể cảm nhận được làn da trơn láng, sáng hồng, lỗ chân lông cũng được thu nhỏ đáng kể ngay từ lần thực hiện đầu tiên. Trộn một thìa mật ong với sữa chua không đường cộng gel nha đam, tươi hay dạng hộp bán sẵn đều được, hoặc mật ong cộng lòng đỏ trứng gà làm sạch da với sữa rửa mặt để loại bỏ hết bụi bẩn bã nhờn. Tiếp đến, bạn bôi đều hỗn hợp lên, massage nhẹ nhàng 2 phút cho dưỡng chất thấm sâu. Đợi khoảng 25 phút, đến khi mặt nạ xe khô thì bạn rửa lại với nước, áp dụng 2 đến 3 lần một tuần. 4. Trị sẹo với thành phần gồm hợp chất chống khuẩn và kháng viêm cao, mật ong giúp làm mờ sẹo, dưỡng sáng da, tăng khả năng lành và tái tạo mô hãy bôi một lớp mật ong lên vết sẹo trước khi đi ngủ và dùng băng gạc để tránh kiến và không bị dính da gối, quần áo. Bạn vừa xem xong video, chỉ với hai giọt mật ong da đẹp từ A đến Z sau một đêm, không tin thì bạn thử là biết ngay. Mặt nạ tinh bột nghệ trị tàn nhang không chỉ là vị thuốc được tin dùng trong y học của người Trung Quốc và Ấn Độ, nghệ còn được biết đến như một nguyên liệu trị tàn nhang được các chị em phụ nữ ưa chuộng bởi tác dụng hiệu quả và giá thành rẻ, lại dễ kiếm trên thị trường. Video sau đây sẽ giới thiệu tới các chị em công thức làm mặt nạ dưỡng da cực đơn giản với tinh bột nghệ giúp làm mờ tàn nhang cho làn da sáng mịn lên trông thấy. Nguyên liệu làm mặt nạ tinh bột nghệ trị tàn nhang một cốc sữa chua không đường, hai thìa mật ong, một thìa tinh bột nghệ, Thực hiện Cách làm cũng vô cùng đơn giản nha các bạn Chỉ cần trộn đều tất cả các nguyên liệu thành một hỗn hợp dền sệt Rồi cho vào một lọ thủy tinh sạch Đậy kín nắp và cất vào tủ lạnh Ta được một lọ kem bột nghệ trị nám dùng trong được một tuần Cách sử dụng Rửa mặt sạch bằng sữa rửa mặt rồi lau khô hoặc để khô tự nhiên Thoa một lớp kem đã làm ở trên lên mặt và để khô tầm 15 phút Rửa lại bằng nước lạnh và thoa kem dưỡng ẩm để da không bị khô Mặt nạ tinh bột nghệ trị tàn nhang nên thực hiện 1 đến 2 lần một tuần và thực hiện thường xuyên sẽ cho hiệu quả rõ rệt trên da. Lưu ý trước khi đắp mặt nạ, các bạn nên thử lên da tay. Nếu thấy ngứa hoặc mẩn đỏ thì không nên đắp lên mặt, sẽ gây kích ứng da nhé. Ngoài ra, sử dụng tinh bột nghệ cao cấp uống hàng ngày có tác dụng giúp da sáng hồng hào rất hiệu quả. Các chị em cũng cần lưu ý khi ra ngoài nên thoa kem chống nắng hoặc sử dụng khăn trang phục tránh nắng để da không bị tổn thương khi tiếp xúc với ánh nắng nữa nhé. Bạn vừa xem xong video Mặt nạ tinh bột nghệ trị tàn nhang Đi tìm lý do khiến làn da trở nên chảy xệ, nhăn nheo dù chưa đến ngưỡng tuổi 30 Để duy trì nhan sắc, các chị em không phải chỉ dưỡng da là đủ, còn cần chú ý đến chế độ ăn uống khoa học nữa đấy một làn da đẹp không chỉ cần sáng mịn mà còn phải duy trì sự săn chắc bóng khỏe cùng với thời gian, tuổi tác. Có lẽ bạn sẽ không biết rằng chính các thói quen ăn uống thả phanh theo sở thích là nguyên nhân dẫn đến việc da chảy xệ, kém săn chắc khi bước vào ngưỡng tuổi lão hóa. 1. Đường Các món đồ ngọt như bánh, trà sữa, kem luôn là món khoái khẩu của các chị em. Tuy nhiên, càng ăn nhiều đường lại càng khiến làn da bạn trở nên xấu hơn bao giờ hết. Khi bạn ăn đường sẽ làm tăng nhanh quá trình glycat hóa trong cơ thể. Khi quá trình này diễn ra sẽ hình thành nên một chất gọi là AGE. Chất này sẽ phá hủy liên kết protein theo hiệu ứng domino, gây nên tình trạng đứt gãy collagen trên da, tạo nên vết nhăn, đồng thời khiến da chảy xệ, kém săn chắc, nếu bạn không biết kiềm chế trước những món đồ ngọt thì làn da của bạn sẽ ngày càng suy yếu, nhạy cảm và nhanh lão hóa. Bạn có thể khắc phục bằng việc ăn các loại hoa quả để xua đuổi cảm giác thèm ngọt. 2. Đồ hộp Dù bạn là người bận rộn đến đâu cũng không nên phụ thuộc vào cơ bản ăn vào đồ hộp. Tuy tiện lợi và ngon miệng, nhưng các sản phẩm này chứa rất nhiều phụ gia và chất bảo quản. Những chất này nếu được đưa vào cơ thể thường xuyên sẽ khiến tốc độ lão hóa của cơ thể diễn ra nhanh hơn. 3. Sản phẩm chiên rán các sản phẩm chiên rán nhiều dầu mỡ tiềm ẩn trong mình rất nhiều chất có hại. Không chỉ nhiều chất béo, lượng mỡ dư thừa trong đồ ăn này ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa nội tiết, đẩy quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn. 4. Các loại thịt đỏ Thói quen tiêu thụ thịt đỏ như thịt bò, đùi gà không ngờ rằng sẽ là nguyên nhân khiến cơ thể lão hóa nhanh. Nếu bạn là tín đồ của các loại thịt này thì nên hạn chế lại ngay vì thịt đỏ khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn so với tuổi thật và tăng các căn bệnh không tốt cho tim mạch. 5. Các chế phẩm từ sữa Sữa tươi nhiều protein tốt cho sức khỏe, nhưng phần lớn các sản phẩm sữa trên thị trường đều đã được tiệt trùng. Điều này khiến các enzyme tiêu hóa trong sữa không còn nữa, thay vào đó còn lại phần lớn là đường lactose. Vì vậy, khi tiêu thụ nhiều sữa là bạn đang gián tiếp giúp lão hóa đến nhanh hơn. 6. Các thực phẩm muối, hun khói Những thực phẩm này thường chứa nhiều muối, khi tiêu hóa sẽ gây ảnh hưởng nhiều đến thận. Đồng thời các sản phẩm này thường kém vệ sinh, chứa nhiều chất bảo quản để duy trì mùi vị nên rất không tốt nếu cứ ăn chúng mỗi ngày. Để có một làn da và cơ thể khỏe mạnh, hãy thông minh trong việc lựa chọn thực phẩm tốt cho sức khỏe nhé. Chúc các bạn thành công! Bạn vừa xem xong video, đi tìm lý do khiến làn da trở nên chảy xệ, nhăn nheo dù chưa đến ngưỡng tuổi 30. Đã tìm ra thần dược dưỡng da sáng bóng, càng mịn, mỗi hôm chỉ cần thoa hai giọt, Da bạn có đen bẩm sinh hay đen do cháy nắng, chỉ cần toa hai giọt này mỗi tối sau 5 ngày sẽ lên tông ngay lập tức. Thứ thần dược dưỡng da trắng bóc chỉ với hai giọt mỗi ngày này là hỗn hợp nha đam, dầu dừa và vitamin C. Thành phần của nha đam có nhiều axit cinnamic, vitamin B1, B2, B6 và axit folic và nhiều vi chất khác giúp tái sinh tế bào, loại bỏ tế bào già và giúp tái sinh các mô mới, trả lại cho bạn làn da mịn màng, căng tràn sức sống. Vitamin C không chỉ quan trọng đối với làn da mà nó còn giúp làm sáng những vùng da sậm màu. Đồng thời vitamin E bảo vệ tế bào khỏi bị oxy hóa và cũng là một chất chống oxy hóa mạnh. Nó giúp cho làn da khỏe hơn và mịn màng hơn. Dầu dừa giàu axit béo, cung cấp rất nhiều độ ẩm nên dễ dàng trở thành một sản phẩm làm đẹp rất hữu hiệu. Hãy cùng xem công thức làm đẹp này là gì nhé. 1. Nguyên liệu cần chuẩn bị một nhánh nha đam, 5 viên vitamin C, 5 viên vitamin E, 3 thìa canh dầu dừa. 2. Cách làm Nha đam mua về rửa sạch, cắt hai bên cạnh, rồi lợp lớp vỏ ngoài màu xanh, chỉ lấy phần thịt trắng bên trong. Đem phần thịt này đi rửa sạch để loại bỏ hết nhựa, rồi dùng dao cắt phần thịt thành những miếng nhỏ. Cho nha đam, vitamin C, vitamin E và dầu dừa vào máy xay sinh tố, xay nhuyễn chừng 1 phút, đến khi thu được hỗn hợp đồng nhất thì tắt máy. Đổ hỗn hợp vào hũ thủy tinh, rồi đậy kín nắp, để trong ngăn mát tủ lạnh dùng dần. Bạn chỉ nên dùng trong một tuần thôi nhé. 3. Cách sử dụng Rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt và nước ấm để loại bỏ bụi bẩn Lộ chân lông giãn nở Lấy một bát nước ấm hòa với một nhúm muối nhỏ Rồi xông hơi mặt chừng 3 đến 5 phút để lộ chân lông giãn nở hoàn toàn Giúp hấp thụ các dưỡng chất tốt nhất Lấy một lượng nhỏ hỗn hợp ra tay Rồi thoa đều lên mặt Dùng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng Để các dưỡng chất thấm sâu vào tế bào Cứ làm vậy chừng 3 đến 5 phút Đến khi hỗn hợp khô lại thì bạn thoa thêm một lớp nữa lên mặt Rồi để hỗn hợp này lưu lại trên da chừng 20 phút khi bạn thấy hỗn hợp khô lại thì rửa sạch mặt bằng nước ấm. Cuối cùng bạn dùng chiếc khăn nhúng vào nước lạnh rồi lau lại mặt lần cuối để lỗ chân lông xe khít lại. Áp dụng cách này mỗi tối trước khi đi ngủ, khoảng 10 ngày sau bạn sẽ thấy da trắng mịn hẳn lên, những vết nám tàn nhang cũng mất hẳn. Bạn vừa xem xong video, đã tìm ra thần dược dưỡng da sáng bóng, căng mịn, mỗi hôm chỉ cần thoa hai giọt. Cách uống và bôi vitamin E khiến da trắng hồng bật ba tông chỉ sau một tuần. Không phải ai cũng biết cách làm đẹp bằng vitamin E đâu nhé. Vitamin E vốn được xem như một loại thần dược giúp chị em giữ gìn nhan sắc cũng như duy trì được nét thanh xuân của mình. Việc bổ sung vitamin E hàng ngày sẽ giúp phái đẹp nhanh chóng có được một làn da mịn màng, trắng sáng và căng tràn sức sống. Nhưng sử dụng vitamin E như thế nào để đạt được hiệu quả chăm sóc da một cách tốt nhất thì không phải ai cũng biết. Dưới đây sẽ là những hướng dẫn cụ thể về cách uống và bôi vitamin E để bạn có được làn da như mong muốn. Uống vitamin E đúng cách Vitamin E là một trong những chất nằm trong nhóm vitamin. Nhóm vitamin có tính chất góp phần rất quan trọng trong quá trình giúp cơ thể khỏe mạnh, chống lại sự sản xuất dư thừa từ gốc tự do, chống lại quá trình chết tế bào, kìm hãm quá trình lão hóa da, giúp làn da thêm mịn màng. Ngoài ra còn có nhiều công dụng khác giúp nâng cao sức khỏe của con người. Về cơ bản, có hai loại vitamin E là vitamin E có nguồn gốc tự nhiên và vitamin E có nguồn gốc tổng hợp. Nếu bạn muốn bổ sung vitamin E có nguồn gốc tự nhiên, hãy sử dụng hàng ngày các thực phẩm như lúa mạch, ngô, đậu và các loại quả có dầu như hướng dương, dừa để cơ thể hấp thụ loại vitamin này một cách tốt nhất. Còn sử dụng vitamin E có nguồn gốc tổng hợp thì bạn nên uống một viên một ngày sau bữa ăn sáng khoảng 30 phút. Cứ uống liên tục và đều đặn như vậy trong vòng 3 tháng sau đó nghỉ khoảng 2 tháng, lại tiếp tục uống để ngăn ngừa lão hóa da, xóa mở nếp nhăn, loại bỏ nám da một cách tự nhiên và hiệu quả nhất mà không sợ quá liều gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Và khi sử dụng vitamin E, nguồn gốc tổng hợp, hãy lựa chọn những nhà cung cấp đã được Bộ Y tế kiểm định và cấp phép lưu thông trên thị trường để đảm bảo chất lượng sử dụng đạt được tốt nhất. Bôi vitamin E đúng cách Song song với việc uống vitamin E, bạn hãy bôi nó theo cách này để đạt được hiệu quả chăm sóc da như ý. Nguyên liệu cần có một viên vitamin E Cách sử dụng Bước 1 Vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt bằng sữa rửa mặt với nước ấm như bình thường Nếu bạn sử dụng mỹ phẩm, hãy dùng nước tẩy trang chuyên dụng để lấy sạch chúng Giúp làn da luôn được thông thoáng Bước 2 Lấy một bát nước nóng pha một nửa muối nhỏ, dùng để xông hơi mặt trong vòng từ 3 đến 5 phút. Điều này giúp các mạch máu được lưu thông để việc hấp thụ các dưỡng chất từ vitamin E đạt hiệu quả cao nhất. Bước 3. Sau đó trích lấy phần dịch bên trong viên nang vitamin E, thoa đều lên làn da, đồng thời sử dụng các đầu ngón tay massage nhẹ nhàng từ 1 đến 3 phút. Bước 4. Nằm thư giãn thêm 15 phút để làn da hấp thụ dưỡng chất rồi rửa sạch bằng nước sữa rửa mặt. Bước 5. Cuối cùng, dùng một chiếc khăn thấm nước lạnh lau sạch lại làn da thêm một lần nữa để lấy sạch lớp vitamin E trên da, tránh tình trạng bít tắc lỗ chân lông. Bạn đừng quá lo vì nghĩ không thể rửa sạch dịch vitamin E trên mặt sẽ gây mụn trên da vì chỉ cần lau sạch làn da bằng khăn mặt như bình thường là đã có thể lấy sạch chúng đi rồi. Sử dụng đều đạn từ 2 đến 3 lần một tuần. Chỉ sau một tuần, bạn sẽ thấy làn da dần trở nên trắng sáng, các vết chân chim biến mất, sạm da mờ dần, da từ đó cũng căng bóng và mịn hơn rất nhiều. Bạn vừa xem xong video, cách uống và bôi vitamin E khiến da trắng hồng, bật ba tông chỉ sau một tuần.